Vâng, mời các bạn chúng ta lại đến với một vườn bưởi thứ hai của ông Nguyễn Hữu Quang Và vườn bưởi này là vườn bưởi diễn tôm vàng à, Và sau đây thì chúng ta à, đến với những cây bưởi mà nó sai Có thể có những cây cây nó lên tới khoảng 400 quả trên một cây Và những cây này thưa ông Quang là ông đã chảy được nhiều chưa ạ? Cây này tôi đã chảy được gần 100 quả rồi Gần 100 quả, mà trên cây này bây giờ vẫn hơn trăm quả Không, hơn trăm quả, nhiều lắm ạ những cái cành nguyên này chỗ này phải đỡ 50 quả rồi nó rất là sai như này trăm rưỡi vâng nó phải uh, còn <coughs> độ hai ba trăm quả nữa nó rất sai như thế và mẫu mã quả rất là đẹp và ông có thể cho biết cái quy trình Tí điện lại nhá Nó có thể cho mình cho biết là cái quy trình mình chăm sóc bưởi này như nào Quy trình chăm sóc của tôi thì là Thì mình vừa đi vừa nói <coughs> Từ lúc bắt đầu bón phân Chảy quả xong và là tháng cuối tháng 10, 11 đầu tháng 12 đã chảy quả mình miễn xong thì bắt đầu ta sẽ tưới gốc xung quanh tưới gốc xung quanh thì ta tới từ lúc tới tán nó như cái cốc là sáu bảy phần ta sới trong ta sới nhẹ qua thôi chúng ta không cần sới sâu vâng. sới thế nào đừng để nó bị đứt rễ nếu đứt rễ nó tổn thương thì nó sinh ra cái nấm bệnh trên cây vâng. và sau đó mình rắc quy trình như thế nào <coughs> quy trình thì ta cốt xong thì ta để từ 7 đến 10 ngày cho nó khô hết đất đi từ xong bắt đầu ta mới bón vâng. ta bón thì đầu tiên là ta bón nót thì à, nếu như một cây bưởi này nó khoảng tầm quả đây 250 quả phân bố rất đều từ trên ngọn không tốt quả đồng đều rất à. sai hai cân nhân phân bố đều à, hai cân từ ngọn hai cân nhân NPK và cộng thêm nửa bao do và hai cân đỗ tương nghiền nhỏ như vậy ba cân đôi bột như vậy hai cân phân bón Phoenix tân phát bắc giang ta bón ở trong một gốc ta rắc xung quanh này xong bắt đầu là ta nấp ờ, nấp gốc lại thì ta để đến cuối tháng 12 thì bắt đầu ta tưới nước nhẹ qua như một cái gốc to như này thì ta tưới khoảng 20 lít nước 20 lít nước tức là lần đầu ta chỉ lần đầu tiên ta để tưới 20 lít nước xong à. bắt đầu lần sau độ khoảng cách nhau là 10 ngày thì ta tưới được khoảng 40 lít thế còn lần ba thì cách nhau là khoảng cũng bốn năm ngày thôi thì ta bắt đầu nhìn lên cây là thấy nó nhú mầm lên à. thì lúc đó ta lại tưới lại tưới chỉ tầm 40 nước thế xong bắt đầu nó chuẩn bị nó nhú mầm chuẩn bị hoa nó nhìn rõ thì bắt đầu lúc ý ta lại tưới mạnh được à. thì lúc ý nó bật hoa rồi thì ta sẽ tưới mạnh và nếu mà nó chưa nhú nụ chưa bật hoa mà các bà con mà đi tưới nhiều nước thì nó sẽ không phân hóa được mầm hoa Đấy. Vâng. thì nó sẽ bị nảy nảy nọc thì nó sẽ không có hoa thì Đấy. Vâng. ta lại mất buộc tôi xin thưa cho bà con thế Đấy. Vâng. và sau đó thì đến cái quy trình vẫn quy trình bón uh, ờ, lần hai thì là bắt đầu gửi ra hoa xong đậu quả gửi ra hoa xong đậu quả có bằng ngón tay cái chân cái thì bắt đầu ta lại bón lần hai thì lúc đó ta chỉ bón một cân snip và được được cân NPK thôi vâng thế là thôi ta không bón được xong bắt đầu đến lần ba thì quả nó to bằng cái cốc cái cốc thì tinh thì ta bón lần ba bón một cân clinic như là một cân nhân được ăn nên là lần ờ, lần lần hai lần ba còn lần tư là đến tháng 7 là ta bón thúc luôn vâng bón thúc lần ờ, lần bốn là ta bón một cân nhân NPK và một cân Sinic nữa à một cân Sinic đấy là ta bón là lúc đó ta bón thúc lần bốn đấy là ta phải bón ờ, đạm lần thấp và cani cao thì lúc đó là bưởi như bắt đầu nó vào tôm mà nó vào đường rồi thì ta phải bón đạm lân thấp và cani thật cao càng cao càng cani càng tốt đạm lân vâng. càng thấp càng tốt chúng ta không được bón đạm lân như này cani bằng nhau thì vâng. nó lại không đúng thì lúc đó quả bưởi nó sẽ bị bột trong cái thời điểm bón cho bưởi nó ngọt thì từ tháng 6 âm thì ta phải bón cani bón đến tháng 8 ba lần cani nếu mà các bà con ở gần tiệm các đại lý mà bón cani đức thì đầu vâng. tiên ta phải bón cani đứt là đứt nâu đỏ đứt nâu đỏ nâu đỏ đứt lâu đỏ đến uh, ờ, 3 tháng xong bắt đầu đến tháng thứ tư rồi đi là đến tháng tháng 8 thì bắt đầu ta lại bón cani nâu đỏ cộng với cani trắng thế là 50 50 nếu Được. mà vâng. bị ta bón hai cân cani nâu đỏ thì ta bón một cân cani nâu đỏ và một cân cani trắng hai thứ này trộn lại với nhau thế vâng. là ta cứ rắc chung quanh gốc cụ thể là những cái cây như thế này thì ông bón khoảng kali là bao nhiêu <coughs> nếu mà mỗi một cây... lần bón như vậy thì mình bón bao nhiêu thì ta phải xem trên cây nếu mà bị một cây 100 quả thì ta bón một cân mà cây hơn 100 quả thì ta bón hơn hơn cân vâng. tới 200 quả thì ta phải bón hai cân vâng. thì mỗi tháng ta bón một lần bón như vậy có nếu còn nếu mà quả bị cây các bà con lại yếu thì nửa tháng ta bón một lần mà vâng. một tháng đó hai cân thì ta bón đầu tháng nửa cân giữa tháng ta bón à, đầu tháng ta bón một cân giữa tháng ta bón một cân nữa thế là vâng. hai cân trong một tháng vâng. còn nếu cây đấy là cây khỏe cây yếu còn nếu cây khỏe ta bón hai cân luôn cũng được Đúng rồi, một quả vị nhá. Thế sáng yếu là mình chia ra. Mình chia ra. chia ra. Còn nếu mà ờ, bón như thế thì bón sáng bón thì được khoảng 2 tiếng sau các bà con thì xịt nước qua thôi. chỉ vâng. nước qua thôi. Thế xong bắt đầu để đến hai hôm sau các bà con lại xịt động, Đấy xong bắt đầu lần thứ ba ta xịt nốt lần nữa cho nó động, Có nghĩa là mình cho nó ăn dần ăn dần. Nếu mà ta cho ăn một lúc thì nó sẽ mất hết luôn mà nó không ăn được ngay. Đấy. Đấy cho nên là cái cách nhau 4 5 ngày ta lại cứ một lần. Vâng. Đấy là tốt nhất. tôi mong bà con là cứ theo theo tôi vâng. như thế thế còn à, cái khi nào chúng ta dùng cái túi 300 gram này con túi 300 gram này thì bắt đầu ta cứ chảy quả ấy xong ra tỉa cành tạo tán vâng. thì ta thường dùng cái gói 300 gram này cộng cái thuốc sâu ta cứ phun lên thuốc sâu ở đây là dùng chủ yếu dùng thuốc sâu gì? thì ta dùng thuốc sâu sinh học thuốc tổng hợp vâng thế ta cứ cộng vào tổng hợp thì nó có chữa được năm sáu bệnh vâng. nó rẻ tiền hơn so với loại mình giờ mình mua năm sáu bệnh năm sáu loại thì nó đắt hơn thì ta dùng những loại đó là tốt à. thì ta pha với cái tỷ lệ pha nước như nào thì là một gói này 300 gram ta phun được 60 lít nước ừ. chia làm ba bình ta cộng với thuốc sâu ta phun lên có thể tiếp tục đi vào bên trong đi vừa đi vừa nói và cái um, cái túi phân silic thì mình pha với cái tỷ lệ nước như nào silic này tỷ lệ này là 60 lít nước cho ba bình tùy theo cây to hay nhỏ nếu mà nhà chú này mà nếu mà cây ốc ờ, nước đó mà nếu cây to thì ta được khoảng 7 8 cây, nếu cây nhỏ thì ta được 10 12 cây. lên đằng kia cho nó sáng được nhỉ thưa với bà con ở đây là cây bưởi diễn xịt của tôi năm nay là 18 năm tuổi rồi và hiện bây giờ là cái cây bưởi này bưởi diễn năm nay là tôi cái cây này nó ăn sớm vâng. trên cây này của tôi là hiện bây giờ nó có khoảng 400 quả 400 quả tôi đã chảy mất 100 quả rồi vâng. thì cho khách tôi đã bán là vì nó chín chín trước chín trước Đấy. Vâng. thì còn cây này hiện bây giờ nó còn 300 quả nữa nhưng mà nếu mà năm nay vì tôi để sai quả nếu tôi để 300 thì nó sẽ đẹp tôi để sai quá nên là 400 400 cho nên quả nó vâng. hơi nhỏ tí vâng, hơi nhỏ tí vâng. nhưng mà dáng mẫu mã rất đẹp mẫu mã thì nó vẫn đẹp dáng cân vàng đẹp vâng và ông thấy cái bưởi ở vườn mình thì cái sự phân bố nó thế nào <clears throat> nó phân bố là rất đều quả nó đều nó tròn trịa nó đều mà mẫu mã hôm nay nó cũng đẹp vào đây có sáng, sáng nó mới đẹp không các bạn là người sai như sao sao và ông có thể giúp các bạn phân biệt nữa Vâng, ông có thể giúp các bạn à, phân biệt giữa bưởi diễn xịn và bưởi diễn lai hoặc là nó chưa được cái chuẩn thì phân biệt như nào đây tôi xin thưa với bà con nhé nào với bưởi diễn xịt thì bao giờ quả nó sẽ tròn nó tròn đều còn bưởi diễn nai là nó nó nó nó nó trái chum à. đấy cái nhất cái thứ hai cái cuống bao giờ sẽ to à. nó không nhỏ cuống còn bưởi diễn xịn thì bao giờ cuống sẽ nhỏ mà nó dài đấy là bưởi diễn xịn nó dài nó buông này các bạn nó buông xuống nó buông từ nó trên này buông đấy. xuống này mà cái ná của buông nó này, nó buông trên như này cái lá của nó thì bao giờ nó sẽ tròn và nó dày à. À, đấy nhưng nó không dài còn bưởi diễn nai thì nó sẽ dài còn cái trái tim này thì nó rất nhỏ còn nai cái trái tim vừa đằng trong cái lá này à. đấy à, cái, cái, cái đây đây đây đây gọi trái tim này đây còn nếu mà bưởi diễn nai thì cái trái tim nó nó dài bật hẳn ra mình có thể đi sâu vào trong này đi vào đây đây đây đây, đây. đây. đây. đây. đây. đây. đây. đây. đây đây là bưởi diễn xịn nha các bà con nhá lá bao giờ tròn dày cái trái tim thì nó chênh nhỏ à. à, nó tròn còn nếu mà bưởi diễn nai thì cái trái tim nó dài nó to nó to à. đấy các bà con phân biệt thế đây, cái chỗ trái tim này này rồi còn cái trái thì bưởi diễn xịn với bưởi uh, ờ, diễn nai bao giờ đã sẽ khác nó không thể giống được à. diễn xịn thì trái nó sẽ tròn trái tròn như này vâng. đấy trái tròn như này trái tròn cái nó... cuống thì nó nhỏ nhưng nó không to mà nó Đúng nó rồi. bé cuống nhỏ thôi và nó cứ những cái có chỗ là những cái quả một nó buông rất đẹp vâng cái bông bông rất đẹp đấy rất là nhiều quả đây những cái quả nó buông đây cái cuống <coughs> cái, cái, cái cành nó nó buông dài à, này chùm chùm rất nhiều chùm vâng, đây này. đây của nhà bên vâng. và sau đây thì đề nghị ông cắt một quả bưởi à, ta, vâng, ra chỗ nào cho nó ánh sáng đây đây đây cái này thì cái này sáng Ừ. Thì các bạn này. Cái diễn xị thì nó nhỏ nhỏ quả thôi các bạn ạ, nó không được to lắm đâu. Đây nó to thôi. Đây, vâng. Nhưng mà quả nó cứ buông này các bạn này. Từ cái phần cuống xuống này nó buông dài như này. Đấy nó buông rất dài và cái cuống nó nhỏ xíu. Vâng, rất là đẹp như này. you. thì để thờ trong các cung đình ấy. Xin giới thiệu với các bạn Đây là quả bòng Để thờ vào trong các cung đình Chùa chiền ngày xưa vâng, Thưa ông thì cái bưởi mà to quả như này thì có phải là bưởi hồ lô không ạ? thưa mấy bà con đây là bông bông bông tết Đấy, bong để thưa tết và bông với bưởi thì khác nhau thì như nào nó khác nhau là trái nó to to gấp 4 lần so với bưởi Đấy, trái bông thì to gấp 4 lần so với trái bưởi đây các bạn này to một quả bông này thì nó nặng được khoảng 6 7 cân à. còn quả bưởi chỉ có 8 nặng đến cân 2 đây nó là 6 7 cân đến Tết thì nó cũng thơm lắm Bây giờ thì nó cũng hơi có mùi thơm rồi. Nặng vâng. lắm. Vâng. Dạ. hơi rồi. Nặng lắm, 6 7 cân. 6 7 cân mà. to như quả mít ạ. Nó như một quả mít các bạn ạ. Và cái này thì ờ, bây giờ thì chắc ít người giữ được cái giống bưởi này. À giữ được cái bòng này. Không giữ được. Vâng. Nó khó. Đây có phải là giống bồng tiến vua không ạ? Không, đây là giống bồng của các các cụ ngày xưa để lại thế mà mình vẫn giữ được như này bóng siêu to khổng lồ vâng. vâng đây là bóng siêu to khổng lồ các bạn ạ và bóng này thì để thờ tết thì tuyệt vời nó thờ 4 tháng 5 tháng chưa hỏng thế à không thối không giấc gì vẫn thơm nó chỉ có hơi mềm như một tí thôi vâng à, đấy. đấy. còn từ tháng 12 đến, đến tháng 5 vẫn vẫn nhưng được. mà cả vườn của mình đây cả vườn có mỗi <laughs> mỗi cây cả cả vườn đây thì mình chỉ có một một cây một cây ạ thì các bạn thấy tôi biểu diễn <laughs> Tết mà được hai quả trên mâm bồng như này thì quả là tuyệt vời sợ <laughs> bác không về được chứ bây giờ thích quá để một quả <laughs> nhưng mà sao mình ờ, không trồng nhiều vào để mà mình bán đấy vâng. như khả năng là cái Điểm bóng này nó không được sai lắm nó không sai đâu vẫn lắm vâng. vẫn quả to mà à? to bởi vì quả to quá có bán được bao nhiêu hai trăm vâng. quả hai trăm quả ừ, hai trăm còn à. nếu bán ở Hà Nội người ta bán có gặp khách thì bốn năm trăm mình bán có hai trăm mình trăm rưỡi thì thôi chẳng dạ. quả đấy để để để, để ấy thôi vâng thôi cứ để lấy giống để cho nó có đủ nhiều vâng, loại siêu đủ loại khổng lồ các bạn ạ đi đi đi hôm nay thì phiếu ờ, là để thờ thôi các bạn ạ vâng, Từ đây đặt đây là cây bưởi diễn xịn vâng. Cây này 300 quả tôi chảy mất 100 quả rồi Tại vì nó chín rồi tôi chảy mất 100 rồi Nó còn khoảng gần 200 rồi Trong khi các vườn người ta chưa được chảy Nhưng vườn mình đã được chảy sớm Thì ông có thể cho biết bí quyết ông vừa hái quả bưởi mình được uh, chảy sớm là do mình ờ, dùng ờ, phân bón Sinic Silicon Tân Phát Bắc Giang vâng. đấy hai năm nay mình dùng rồi cho nên là mình mới được chín sớm còn các vườn đến hiện bây giờ thì vẫn chưa có có bưởi diễn bán Đúng nhưng vườn này đã có bưởi diễn bán rồi vâng, đã bán đấy. được từ thời điểm nào <coughs> bán cách đây 10 ngày rồi 10 ngày đấy. vậy là những bạn nào muốn mua bưởi diễn xịn bưởi diễn chín sớm mời các bạn đến đây nhé ông là ngắt quả đi ạ Ủa đi quay quay cả từ từ từ từ đợi chút Được. Dạ. từ từ chứ từ từ đây là vâng. mình thưa các bạn là bể diễn xin thì quả nó bé như thế này đấy dáng rất là cân chuẩn và nhìn nó rất là xinh cân. Còn đấy rất còn xinh. tầm 8 nặng 8 nặng Còn này 8 nặng các bạn 8 này 8 nặng đẹp nhất 8 vâng. cân vâng. Ờ, vâng, Nặng vâng. lắm vâng. Nặng lắm Chắc Trông này thôi nhưng mà nặng rất nặng các bạn Đây tôi sẽ vâng. cho bà con thử xem Buồn, buồn Hello mà mỏng lắm đấy cho nên gọt nhẹ thôi ở đây do là chủ vườn là là lấy để sai quá cho nên là quả hơi nhỏ các bạn ạ nhưng mà vào vườn bưởi này thời điểm này đã thơm ngát thơm lắm thơm lắm rất là thơm và mỏng một vườn bưởi gọt. một vườn bưởi mà khá nhiều loại bưởi một vườn bưởi bao gồm là bồng bưởi à, da xanh, bưởi diễn và à, có cả những cái bưởi diễn tôm vàng các bạn ạ. Bưởi đỏ nữa. Có cả bưởi đỏ nữa. Vâng. Đây. Ngoạn. Sơn à, à, sơn long đấy gì? Đây. Mà mỏng dính các bạn. À, cái, cái cái cái đoạn mà cái nhà nào mà bác sĩ làm ở viện dính luôn. mắt đấy đúng không? Đấy, mỏng dính luôn. À. Vâng, thì còn nhà bác đi xuống một tí nữa gì? bên này là do để sai quá cho nên là quả hơi nhỏ vâng. vâng, vâng. À, mỏng cùi cũng mỏng cùi cũng mỏng dính các bạn này đa, đa hội ạ vỏ mỏng cùi mỏng dính thế, thế cái bác nhắn tin vào đây cho em cái nhá bảo ai nhắn tin hộ em cái vâng vì em đang có khách ở đây nhá con nhắn tin vâng vâng số này luôn con nhắn tin nhá vâng vâng vâng, vâng. khách đặt mua bưởi đấy quen rồi người ta gọi nhưng mà vâng. giờ bán hai năm nay người ta không bán nữa giờ người ta bán người ta lại gọi đây vào mồng dính các bạn này <coughs> đấy quả nhỏ nhưng mà sọ lại rất to bạn ạ sọ rất to và mình để nguyên cái sọ đấy để so với những quả bưởi ban đầu nhé ừ. ui vòng dính nhìn bưởi hấp dẫn quá để so so sánh ban đầu đấy vâng đây các bạn này so với những cái quả mà đang ở trên cây như này đây đây cho các bạn đây đây to gần bằng quả ban đầu các bạn ạ đây to gần bằng quả luôn và múi rất đồng đều à nó cầm nó chắc lắm ừ, nó chắc, ờ, nó, chắc nó lặng quả bưởi vâng. đây để cho các bạn thấy là cái tách muối lại tách muối nhá Đấy, tách muối đều nào như thế đây đây các bạn này mũi đều như vắt chanh mũi đều 12 mũi đều như nhau vâng 12 mũi đều như nhau biểu diễn 12 mũi là đúng à thế à? đấy mới là diễn sĩ diễn sĩ 12 mũi. còn nếu như 13 14 múi 13 14 mũi đấy này bị kệ vâng còn đúng của nó là phải 12 Đâu. múi biểu diễn sĩ ở đây để bóc bóc cái mũi ra đấy nó phải 12 mũi. tôm nó vàng ở đâu như của vâng. <laughs> vàng. vàng vàng vàng bà vàng tôm vàng lắm vàng chới và quyền làm sao đây các bạn này ui vàng lắm các bạn này hạt ít hạt nó nhỏ chứ nó hạt to nhỏ không? nó không to mà tôm vàng ươm hạt vàng vào nó bóng đẹp nhỉ ừ. Ừ, nhìn hấp dẫn thật đấy vàng ươm luôn nhé nhìn đã muốn ăn quá <laughs> ngày hôm nay là một vâng, ngày kỷ lục ờ, vâng xin mời các bạn nhé sau đây chúng tôi ờ, ăn thử để cảm nhận xem là bưởi dùng phân Silic như nào và thưa các bạn là đây cũng là hôm qua cũng là một trong ba mô hình mà do ủy ban nhân dân xã ừ, thượng mỗ đã chọn ừ, để làm điểm dùng cái phân Silic ờ, Tân Bắc Bắc Giang trong những năm qua và ủng ờ, hộ của ông Quang đây thì vừa làm điểm ờ, vừa theo dõi cả hai mô hình kia để giúp cho bà con ờ, ứng dụng cái phân Sinic ừ, cho nó à, đúng quy trình và đúng quy trình và à, suốt và từ đầu năm cho đến cuối năm là ông Quang đã theo dõi những mô hình này cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi đến để kiểm tra cái chất lượng bởi và đây các bạn tôi xin phép các bạn ra ăn thử ừ. hơi mặt quyền không ngọt ngọt hơi mặt quyền nhiều ngọt lắm tôm nó giòn rồi. giòn ngọt ờ. mà khi ờ, bóc ra là tôm nó ráo tôm nước nhưng mà lại nhiều nước đúng rồi ráo nhìn ráo tôm giòn. nhưng mà nhiều nước ăn giòn, giòn và rất ngọt, ngọt. À. Ừ. mà tôm nó đẹp trông cái quả bưởi thì nhỏ nhưng mà cái tôm của nó trong cái cái tôm của nó rất là tuyệt vời muối lại lại lại lại, lại to trông Đấy. Ờ, quả thì vừa phải nhưng mà múi thì to múi to nha yeah, nó đều của đều múi Đấy. rất đẹp tuyệt vời và nếu như các bạn muốn đến thăm vườn bưởi tại thời điểm này thì ông có sẵn sàng <coughs> đón tiếp không ạ? tôi xin thưa bà con nếu các bà con mà có muốn đến thăm vườn bưởi của tôi thì tôi sẽ tư vấn nhiệt tình các bà con mà tư vấn miễn phí. Vâng. Các bà con cứ đến tôi cũng uh, bưởi tôi cũng sai thì bà con bưởi không sai thì tôi cũng mong cho bà con bưởi sai thì cứ đến gặp tôi tôi tư vấn từ đầu đến cuối tư vấn miễn phí và ông Quang ở đây là có những kinh nghiệm cựu trong nghề trồng bưởi và ờ, có những ông Quang cũng là một chủ vườn rất là có tâm à, giúp đỡ hỗ trợ nhiều vườn bưởi khác cho nên nếu như bạn nào muốn trồng bưởi muốn quan tâm đến Phân Vansinic thì mời các bạn đến đây chúng ta trải nghiệm và nếu như các bạn muốn đặt mua bưởi sạch, bưởi ngon, bưởi chất lượng cao thì các bạn hãy liên hệ với ông Nguyễn Hữu Quang. À, số điện thoại của ông bao nhiêu ạ? Tôi tin chưa mấy bà con là số điện thoại của tôi là 0908 01 3591. Các bà con cứ liên hệ với tôi là Quang. Vâng. Và nếu như các bạn muốn à, liên hệ với công ty để được à, à, đặt hàng thì các bạn hãy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 à, kính chúc ông cùng gia đình năm nay bội thu trên cây bưởi à, diễn à, này cũng như là nhiều giống bưởi khác và chúng tôi cũng mong muốn là ông cái bưởi tiến vua là ông nhân rộng giống ra để cho bà con trong vùng của ta dùng rộng rãi hơn nữa để có những bưởi thờ bưởi tết thật long lanh thật à, hấp dẫn và đa dạng đa dạng hơn nữa vâng. vâng cảm ơn ông và tôi xin sẽ cảm ơn công ty phân bón thì Côn Tân Phát Bắc Giang một ngày sản xuất phân ra bao nhiêu thì bà con sẽ dùng hết bấy nhiêu <laughs> Đấy. Vâng. cái nhất cái thứ hai là bà con cần xịt đến đâu thì công ty phân bón cung cấp đến đó vâng đấy vâng. cảm ơn ông <coughs> và kính chúc bà con ta những nhà vườn chúng ta bội thu trên các loại cây trồng và phân bón của chúng tôi sẽ không phụ lòng tin của các bạn sẽ làm hài lòng các bạn bằng chất lượng thực sự trên vườn à, bãi nhà các bạn và à, chúng tôi à, cũng mong muốn bà con hãy mạnh dạn những ai chưa dùng phân silic chúng ta hãy thử đi tại sao chúng ta không thử một lần bởi vì đến với chúng tôi là đến với chất lượng và phun thuốc sâu ra bỏ đi và đến với đỉnh cao kia. của giá trị thương mại các bạn nhé cây trên kia chào các bạn hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo